Trong quá trình Đức làm những chuỗi video về ngành hàng không thì Đức cũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi cũng như là rất nhiều thắc mắc của những vị phụ huynh cũng như các bạn trẻ muốn tham dự thi tuyển vào ngành này. Và một câu hỏi trong số đó Đức nhận được nhiều người hỏi nhất đó chính là để trở thành một tiếp viên hàng không thì nên học ngành gì? Hay để trở thành một tiếp viên hàng không thì nên thi vào khối nào? Nên học trường nào? Và ở video lần này Đức sẽ chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp những câu hỏi, những thắc mắc của các bạn về vấn đề tuyển dụng để cho các bạn có một cái nhìn rõ ràng hơn nếu các bạn muốn ứng tuyển để trở thành một tiếp viên hàng không trong tương lai. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Vâng, xin chào các bạn. Nếu các bạn chưa biết mình thì cho mình xin phép được giới thiệu mình tên là Đức và có 8 năm kinh nghiệm làm việc ở hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines. Và ngày hôm nay mình sẽ dùng những kinh nghiệm của mình để trả lời câu hỏi cho các bạn rằng ngành tiếp viên hàng không cần học ngành nào hay là tiếp viên hàng không cần thi vào trường nào. Các bạn biết không, cách đây 1 2 năm thì cái ngành tiếp viên hàng không này nó không yêu cầu quá nhiều về bằng cấp ví dụ các bạn có thể có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là các bạn có thể có bằng cao đẳng trung cấp và các bạn cũng có thể ứng tuyển thi vào ngành tiếp viên hàng không nhưng trong 2 năm trở lại đây thì ngành tiếp viên hàng không đã có một số hãng yêu cầu có bằng đại học bằng đại học là để các bạn ứng tuyển cho vị trí tiếp viên trưởng sau này và cái đầu vào của các bạn thì không cần bằng đại học nhưng sau này nếu các bạn muốn nâng cấp lên muốn thăng tiến lên vị trí tiếp viên trưởng thì các bạn cần có bằng đại học chính vì vậy nếu các bạn chưa có bằng đại học thì cũng đừng lo lắng các bạn có thể bổ sung sau và sau này nhưng sau này thì các bạn cần phải có một bằng đại học cho mình và một điều lưu ý ở đây là các bạn có thể học đại học ở trường nào cũng được và ở trong ngành này thì bạn học trường nào không quan trọng quan trọng là bạn có cái bằng và điều lưu ý tiếp theo đó chính là về bằng tối bằng tối ở đây thì thường một số hãng sẽ yêu cầu là từ 500 đến 6 à, trọng nhưng mà trên không cái tỷ lệ đầu của hàng tiếp viên hàng không tỷ lệ chọn nó cũng khá là cao chính vì vậy nếu các bạn muốn có một tỷ lệ đầu cao thì cái bằng tối của mình nó phải rơi vào tầm từ 6 à, từ 700 đến 750 và một cái điều nữa lưu ý các bạn là cái bằng ngoại ngữ hai ngoại ngữ hai là một ưu điểm rất lớn và một lợi thế rất lớn khi các bạn tham gia ứng tuyển vào ngành tiếp viên hàng không bởi vì khi các bạn có bằng ngoại ngữ hai thì các bạn có một cái khả năng giao tiếp tốt hơn với những đối tượng mà các bạn sử dụng ngoại ngữ đó và ngành tiếp viên hàng không là một ngành chú trọng nhiều về kỹ năng giao tiếp không chỉ với hành khách Việt Nam không chỉ với hành khách sử dụng tiếng Anh mà cũng có những hành khách sử dụng các ngôn ngữ khác bởi vì không phải ai đi trên chuyến bay họ cũng đều biết tiếng Việt hoặc là tiếng Anh và nếu các bạn có ngoại ngữ hai thì cũng là một lợi thế lớn đối với bạn nhưng các bạn phải lưu ý một điều như thế này nếu các bạn sử dụng bằng ngoại ngữ 2 để nộp vào thi tuyển tiếp viên hàng không thì các hãng hàng không sẽ cho bạn bay trên những cái đường bay mà bạn sử dụng cái ngoại ngữ đó hơn những tiếp viên khác chính vì vậy nếu các bạn thấy cái ngoại ngữ của mình mà mình không thích bay trên những cái đường bay đó nhiều thì các bạn không nên nộp bằng ngoại ngữ của mình và đến đây có một số bạn cũng đặt một câu hỏi cho mình đó chính là có nên học những khóa học trước khi mà mình tham gia thi tuyển vào tiếp viên hàng không hay không cái này thì mình cũng không có rõ là ở ngoài người ta hướng dẫn người ta dạy như thế nào nên mình cũng không trả lời cho các bạn được nhưng mình cũng muốn nói các bạn rằng có rất nhiều bạn thi tuyển vào tiếp viên hàng không và họ cũng không học qua khóa học nào cả họ chỉ có trau dồi về kỹ năng giao tiếp kỹ năng xử lý tình huống và họ có một cái bộ câu hỏi bộ câu hỏi của những người đã thi được trước và cái bộ câu hỏi đó là về những cái câu hỏi mà thường ban giám khảo hay hỏi trong cái thi tuyển tiếp viên hàng không thì nếu các bạn muốn có cái bộ câu hỏi này thì hãy liên hệ với fanpage hoặc là để lại bình luận cũng như là à, nhắn tin để Đức có thể giúp các bạn có được cái bộ câu hỏi này sớm nhất và bên cạnh đó thì các bạn cần phải trau dồi rất nhiều về kỹ năng giao tiếp chính vì kỹ năng giao tiếp là một cái bài học quan trọng nhất ở trong cái ngành này ngành dịch vụ của chúng ta luôn là ngành giao tiếp một một giữa khách hàng cũng như là một với nhiều khách hàng chính vì vậy bạn phải xử lý một cách khéo léo khi các bạn giao tiếp với hành khách cũng như là giúp hành khách hài lòng cho chuyến bay của mình và nếu các bạn muốn có bộ kỹ năng giao tiếp thì hãy nhắn tin với mình để mình có thể giúp đỡ các bạn có được bộ kỹ năng này và một cái lưu ý tiếp theo một lưu ý tiếp theo mà Đức cũng muốn nhắn nhủ cho các bạn đầu tiên các bạn nếu chưa tuyển vào ngành cái việc không thì hãy đặt cho mình những câu hỏi sau các bạn thật sự yêu thích nghề tiếp viên hàng không hay chưa và một câu hỏi nữa đó chính là các bạn nếu đã chọn tiếp viên hàng không là sự nghiệp của mình thì mình nên đồng hành cùng với hãng hàng không nào và một câu hỏi tiếp theo đó chính là các bạn đã tìm hiểu về ngành tiếp viên hàng không tìm hiểu về lương của tiếp viên hàng không hay là con đường sự nghiệp của tiếp viên hàng không hay chưa và nếu những câu hỏi này đều là chưa thì các bạn hãy vào kênh channel của Nguyễn Tôn Đức Official và ở đây mình đã làm những video để giải đáp hết những câu hỏi này của các bạn và nếu các bạn có những thắc mắc hay bình luận gì thì hãy để lại ở phía dưới để mình có thể làm những video tiếp theo giúp đỡ được các bạn nhiều hơn và đối với các bạn đã đủ các yêu cầu để chuẩn bị thi tuyển vào tiếp viên hàng không thì các bạn sẽ lấy thông tin ở đâu hiện nay các thông tin đều được đăng một cách chính thức ở trên các web lớn của các hãng hàng không và hiện tại các hãng hàng không vào mục tuyển dụng các bạn có thể vào đó và xem thông tin khi tuyển tiếp viên hàng không và ở nước Việt Nam hiện tại thì có bốn hãng lớn đó chính là Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar và cũng như là Bamboo Air thì các bạn có thể chọn một trong bốn hãng hàng không này để tham gia thi tuyển nhưng các bạn phải lưu ý trước khi các bạn tham gia để chọn đồng quân cho hãng nào thì hãy xem video của mình trước rồi sau đó hãy đưa ra quyết định cho mình và ở video này nếu các bạn muốn có bộ câu hỏi về phỏng vấn thi tuyển vào tiếp viên hàng không và bộ kỹ năng giao tiếp để trở thành một tiếp viên hàng không thì các bạn hãy nhắn tin hoặc là để lại bình luận ở dưới để mình có thể giúp đỡ các bạn tốt hơn để mình có thể uh, giúp các bạn có một cái tỷ lệ đậu cao hơn khi các bạn ứng tuyển vào trở thành tiếp viên hàng không trong tương lai nếu các bạn quan tâm về những vấn đề tuyển dụng trong ngành hàng không thì các bạn hãy theo dõi kênh của Đức nhé và nếu video này hay giúp đỡ được cho bạn thì hãy để lại bình luận cũng như là có thể chia sẻ cho những người khác đang cần nó bởi vì sống là cho đi chứ đâu chỉ nhận riêng cho mình nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc cũng như là câu hỏi gì về ngành hàng không cũng như là uh, ờ, ngành tiếp viên hàng không thì hãy đặt câu hỏi dưới phần bình luận để Đức có thể làm ra những video trả lời các câu hỏi cho bạn cũng như là cho những bạn khác có cùng câu hỏi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.